dù vậy chúng tôi vẫn truyền về cái sự khôn ngoan giữa vòng những người trưởng thành không phải khôn ngoan theo thế tục hay khôn ngoan của các nhà lãnh đạo thời này là những kẻ sẽ hư vong nhưng chúng tôi truyền giảng cái sự khôn ngoan quyền bí của đức chúa trời là điều đã được giấu kín và điều ngài đã định từ trước các thời đại cho chúng ta được vinh quang là điều mà không một nhà lãnh đạo nào của đời này biết vì nếu họ biết thì họ đã không đóng đinh chúa vinh quang trên thập tự giá nhưng như kinh thánh chép những điều mắt chưa thấy tai chưa nghe và lòng chưa nghĩ đến thì đức chúa trời chuẩn bị sẵn cho những kẻ yêu kính ngài đức chúa trời đã khải thị cho chúng ta qua đức thánh linh vì đức thánh linh thông biết mọi sự ngay cả sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời vì ai biết được tư tưởng trong lòng người ngoại trừ tâm linh trong chính người ấy cũng vậy không ai có thể biết được tư tưởng của Đức Chúa Trời ngoại trừ thánh linh của Đức Chúa Trời nhưng chúng ta không tiếp nhận thần trí của thế gian nhưng thần nhưng thần thánh của Đức Thánh Linh đến từ Đức Chúa Trời để chúng ta hiểu những ân phúc đức chúa trời ban cho mình vì ai biết được tâm trí của chúa ai sẽ cố gắng cho ngài nhưng chúng ta có tâm trí của chúa cứu thế cảm ơn thánh linh của chúa ngài luôn luôn là tác giả của kinh thánh và ngài là giáo sư lớn của chúng con dạy dỗ dẫn dắt cuộc đời của chúng con để chúng con có thể thấu hiểu lời của đức chúa trời chỉ thánh linh của chúa khải thị thì chúng con mới thấu hiểu lời của đức chúa trời và thấu hiểu những bí mật mà đức chúa trời đã ban cho chúng con cảm ơn ngài cảm ơn Chúa chúng con được làm con của Đức Chúa Trời và thừa hưởng cơ nghiệp của Đức Chúa Trời và ơn Chúa vô cùng chúng con dân thì giờ trọng thể này trong tay Chúa và cùng việc trong danh Chúa Giêsu Christ Amen Câu số 7 ông nói rằng dân chúng tôi truyền giảng sự khôn ngoan quyền bí của Đức Chúa Trời Là điều đã được giấu kín và điều Ngài định từ trước các thời đại cho chúng ta được vinh quang Hebrew đoạn 2 câu số 10 thì Kinh Thánh cũng ghi rằng là Chúa muốn đem chúng ta vào trong vinh quang để đã khiến tác giả của sự cứu rỗi Được hoàn hảo trong sự thống khổ hầu cho đấng thánh hóa và người được thánh hóa trở thành con cùng một gia amen amen cảm ơn đức chúa trời một đức chúa trời là ngôi lời trở thành con người và sau đó thì ngài trở thành con cả giữa vòng anh chị em khi chúng ta tin nhận Chúa Giêsu là cứu Chúa của chúng ta thì chúng ta được gọi là em của Chúa Giêsu Amen à bởi vì Chúa Giêsu là con cả và khi chúng ta tin nhận Chúa Giêsu chúng ta cũng được gọi là con của Đức Chúa Trời và được Đức Chúa Trời sinh thành à, thì qua đó Chúa Giêsu trở nên đầu và hội thánh trở thành thân thể của Chúa Giêsu. Cái sự ờ, ông nói trong ờ, từ câu 1 đến câu số 5 <clears throat> ông nói rằng là thưa anh chị em khi tôi đến với anh chị em tôi công bố cho anh chị em sự mầu nhiệm của đức chúa trời không phải bằng lời nói cao siêu hay là không khéo vì những vì giữ vòng anh chị em tôi quyết định không biết gì ngoài Chúa Cứu Thế Giêsu là đấng đã bị đóng đinh trên thập tự giá về phần tôi khi đến với anh chị em tôi tỏ ra yếu đuối sợ sệt và run rẩy tôi dạy và truyền giảng không phải bằng lời thuyết phục khôn khéo nhưng trong sự thể hiện của đức thánh linh và quyền năng vì thế đức tin anh chị em không xây dựng cái sự khôn ngoan loài người nhưng trên quyền năng của đức chúa trời à, cảm ơn chúa lời của đức chúa trời không có thánh linh của đức chúa trời thì con người không thể nào hiểu được à, chúng ta biết được là thánh linh của chúa là tác giả của cơn thánh thánh linh của chúa là đóng khải thị và cho nhiều người đã viết ra lời của Đức Chúa Trời và chính thánh linh là tác giả và ngài biết tất cả mọi sự ngài biết tất cả mọi sự cả sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời đã dùng Đức Thánh Linh khải thị cho chúng ta để chúng ta có thể biết được cái sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời. Amen. Amen sự khôn ngoan quyền bí của đức chúa trời từ câu 6 đến câu số 9 <clears throat> gọi là điều được giấu kín điều được giấu kín rất bí mật và các thế hệ trước họ không có thể biết được Ephesos đoạn 3 từ câu 3 đến câu 6 cũng nói rất rõ rằng là đây là những điều mầu nhiệm mà Đức Chúa Trời đã giấu kín nhưng là đến bây giờ thì ngài dùng đức thánh linh bày tỏ cho các sứ đồ thánh và các tiên tri của ngài để biết được cái sự mầu nhiệm mà đức chúa trời ban cho thế giới này chúng ta biết được cái sự mầu nhiệm đó là một cái điều rất là cao siêu rất là siêu nhiên mà không phải là vật thể <clears throat> nhưng mà nó rất là vô hình và con người không thể biết được nhưng mà Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho chúng ta là những người tin nhận Chúa Giêsu qua thánh linh của Ngài. Nên thánh linh là vô cùng quan trọng. Không có thánh linh của Đức Chúa Trời, chúng ta không thể hiểu được sự màu nhiệm của Đức Chúa Trời. Không có thánh linh của Đức Chúa Trời thì chúng ta không thể trở thành một người có thể sẵn sàng tiếp nhận Chúa Giêsu là cứu Chúa của mình và sẵn sàng có đức tin để tin vào lời của Đức Chúa Trời cảm ơn Chúa thánh linh của Chúa mặc khải qua các tiên tri các sứ đồ đầu tiên và thánh linh của Chúa tiếp tục mặc khải cho hội thánh của Chúa để hội thánh của Chúa có thể hiểu được tất cả những cái gì mà Đức Chúa Trời ban cho con người và đó là sự mầu nhiệm à, trong à, đoạn 13 của Matthew thì à, chúng ta cũng thấy rằng là câu số 11 thì nói rằng là Đức Chúa Trời ban cho chúng ta hiểu được cái sự màu nhiệm của vương quốc thiên đàng vương quốc thiên đàng rất màu nhiệm rất cao siêu nó vượt qua trí hiểu của con người và con người không thể nào hiểu được nếu không bởi thánh linh của chúa mặc khải thì con người không thể nào hiểu được amen, amen. tất cả những gì chúng ta hiểu đó là bởi thánh linh mặc khải bởi thánh linh ban cho chúng ta chứ không phải là chúng ta dùng cái sự khôn ngoan để mà có thể hiểu được điều mà Chúa đã dạy dỗ chúng ta tin chắc rằng là cái, những cái điều được giấu kín thì được mặc khải bởi Đức Thánh Linh Amen và Phaolô ông nói trong Timothy <clears throat> ông nói rằng là bởi đức tin chúng ta bền lòng mà giữ những sự màu nhiệm đó Amen. Amen chúng ta cần phải giữ cái sự màu nhiệm <clears throat> mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta Anh chị em là những người đã biết được cái sự mầu nhiệm mà các thế hệ trước người ta không thể hiểu được nhưng mà cái thế hệ của chúng ta ngày hôm nay thế hệ của hậu thánh là được thánh linh của đức chúa trời mặc khải tất cả những cái bí mật được mặc khải để chúng ta có thể hiểu được và khi chúng ta hiểu được về những sự mầu nhiệm trong vương quốc thiên đàng chúng ta hiểu được cái sự mầu nhiệm về Chúa cứu thế Giêsu của chúng ta thì chúng ta phải bền đổ để giữ cái sự mầu nhiệm đó ở đức tin của mình đó mà Timothy nhất là ba câu chín đó. chúng ta cần phải giữ được cái sự mầu nhiệm bởi đức tin của chúng ta không thể nhận lãnh sự cứu rỗi nơi Chúa cứu thế Giêsu rồi chúng ta không bền đổ gìn giữ cái sự cứu rỗi trong chính đời sống của mình. Amen. một nhà lãnh đạo đời này biết Kinh Thánh ghi rất là rõ là không có một nhà lãnh đạo đời này có thể biết được nhưng chúng tôi truyền giảng sự khôn ngoan huyền bí của Đức Chúa Trời là điều đã được giấu kín và điều Ngài đã định từ trước các thời đại cho chúng ta được vinh quang. Đó là điều mà không một nhà lãnh đạo nào của đời này biết vì nếu họ biết họ đã không đóng đinh Chúa vinh quang trên thập tự giá những tinh thánh chết những điều mắt chưa thấy tai chưa nghe và lòng người chưa nghĩ đến thì đức chúa trời đã chuẩn bị cho tất cả những kẻ yêu kính ngài amen, amen. cảm ơn chúa tất cả những nhà lãnh đạo của đời này không ai có thể biết được cái sự mầu nhiệm của đức chúa trời những điều mà đức chúa trời đã giấu kín thì không ai có thể biết được trong phục truyền của nhân đạo Phật Điền 19 19 có nói rằng là những bí mật thuộc về Đức Diều Hồ Phà và sự bài đó thuộc về chúng ta và còn cháu chúng ta. Amen. Bí mật là thuộc về Chúa, không ai có thể hiểu được. Dùng cái sự khôn ngoan của mình nặng óc ra nghiên cứu thì lệch lạc mà thôi không thể hiểu thấu được nhưng mà chúng đó là sự bài tỏ thuộc về chúng ta và con cháu chúng ta amen chúng ta có vui mừng rằng là cái sự màu nhiệm của đức chúa trời cái sự kiến dấu của đức chúa trời tất cả sự huyền bí thuộc về bí mật của đức chúa trời được ban cho quý vị được mặc khải cho mỗi một chúng ta để chúng ta hiểu được cái sự màu nhiệm này thì chúng ta có thấy rằng là mình là vô cùng quan trọng không Amen. mỗi cơ đốc nhân mỗi một người tin nhận Chúa được gọi là con của Đức Chúa Trời Amen chúng ta nhớ rằng là nhưng hễ ai đã nhận ngài ngài ban cho quyền phép trở nên con của Đức Chúa Trời là ban cho kẻ tin danh ngài người ấy không phải sinh bởi khí quyết bởi tình dục bởi ý người nhưng sanh bởi Đức Chúa Trời Amen, Amen những người sanh bởi Đức Chúa Trời là con của Đức Chúa Trời và con của Đức Chúa Trời thì Ngài mới mặc khải cho chúng ta Ngài không mặc khải cho những người ngoài đâu Amen có những người như người pha si thầy thông giáo họ chất vấn Chúa Giêsu họ muốn hiểu những điều màu nhiệm nhưng mà Chúa Giêsu thường hay dùng ẩn dụ hãy dùng thí dụ để giải cho họ à, và các môn đồ hỏi ngài tại sao như vậy thì chúa nói rằng là chúa dùng ví dụ để mà giảng cho họ để mắt họ thấy mà không biết gì hết tai họ nghe mà không hiểu gì hết ai rằng họ hiểu biết và tin và ta tha thứ cho à, những người thật sự đã định cho sự chết bởi vì họ không có lòng ăn năn họ không có tấm lòng tin cậy nơi đức chúa trời đã định cho sự chết thì họ không hiểu gì hết chúa giảng dạy họ không hiểu nhưng mà người mà đức chúa trời bày tỏ thì người ấy sẽ hiểu được lời của đức chúa trời amen cảm ơn chúa những nhà lãnh đạo đời này nói chung nó thuộc về sa tăng nó thuộc về thế giới tối tâm à, những người lãnh đạo từ trên không trung à, các thần giữ các quyền trên trời đó mà à, họ không thể hiểu thấu được sự huyền bí của đức chúa trời cái sự giấu kín mà đức chúa trời đã giấu kín từ lâu nên họ không thấu hiểu được và nếu họ hiểu thì sao họ không đóng đinh chúa giêsu trên thập tự giá ma quỷ nó đóng đinh với Giêsu trên thập tự giá tưởng rằng là mình đã chiến thắng rồi đã giết được con của đức chúa trời rồi nhưng mà thật sự chúa sử dụng ma quỷ để rồi chương trình hoạt định của đức chúa trời được thành công rất mỹ mãn và rất là tuyệt vời amen và qua đó thì hậu thánh của chúa trở thành những con người trên quyền của sa amen Chúa chuẩn bị sẵn cho người yêu kính Ngài Chúa sẵn sàng chuẩn bị cho những người yêu kính Ngài những điều mắt chưa thấy tai chưa nghe lòng chưa nghĩ đến thì Đức Chúa Trời đã chuẩn bị sẵn cho những kẻ yêu kính Ngài chúng ta có phải là những người yêu kính Chúa không phải vậy không yêu thật không bởi vì Chúa biết chúng ta yêu Chúa nên đã Chúa đã chọn từ trước sáng thế bạn bè không à, anh em nó được chọn nữa từ trước khi sáng thế nữa à, sau lơ thì ông nói là tôi đã được chọn từ khi trong lòng mẹ phải vậy không ạ à? à, chúng ta chưa có mặt chúng ta chưa có cái gì cả nhưng mà ngài biết chúng ta yêu đức ngài có nghĩa là sẵn sàng hạ mình xuống tin cậy Chúa là Đức Chúa Trời của mình Amen sẵn sàng vì thấy rằng là Chúa Giêsu chịu thống khổ chịu chết trên thập tự giá vì chính đời sống của mình mình rất yêu Chúa vì ngài đã chết thay cho chúng ta và qua đó thánh linh chúa mặc khải cho chúng ta để chúng ta có thể tin nhận Chúa Giêsu là cứu Chúa của mình. Amen. Amen. Nên là Phaolô nói rằng là ông giảng hay là nó không phải bài diễn thuyết khéo léo có sự khôn ngoan loài người nhưng mà tỏ ra bằng thánh linh và quyền phép amen. để người tin tin vào quyền phép của đức chúa trời chứ không phải tin vào cái sự khôn ngoan loài người nếu mà dùng sự khôn ngoan của loài người mà thành lập hội thánh của chúa đó thì sao anh chị em người ta có biết gì không không phải bởi khải thị của đức thánh linh không bởi cái sự bày tỏ của đức thánh linh thì không ai có thể hiểu thấu được cái sự màu nhiệm của đức chúa trời không ai có thể hiểu được cái sự ký dấu mà đức chúa trời đã vô tin amen. amen nên chỉ có thánh linh của đức chúa trời nên khi ông giảng bằng thánh linh và quyền phép thì linh của Đức Chúa Trời cảm động những người nghe và những người nghe đó họ nhận được đức tin và họ thấy được rằng Chúa Giêsu đã chết thế cho đời sống của mình. Amen. Họ thấy rằng là Đức Chúa Trời đã yêu thương mình và muốn mình vào trong vinh quang, muốn mình bước vào trong vương quốc thiên đàng, muốn mình có thể thừa hưởng tất cả những gì bí mật của thiên đàng. Amen. Khi chúng ta ở trong thế gian, làm sao chúng ta có thể hiểu thấu thiên đàng? thế giới này người ta thích thiên đàng lắm đúng không ạ họ thích thiên đàng họ thích niết bàn họ tưởng tượng là họ đóng phim rồi họ viết sách họ tả đủ mọi điều thuộc về thiên đàng nhưng mà có đúng không không bởi thông linh của đức chúa trời khải thị thì không ai có thể hiểu thấu thiên đàng amen không bởi đức thánh linh khải thị thì không ai có thể hiểu được cơ nghiệp của thiên đàng một vương quốc đầy dẫy sự giàu có đầy dẫy quyền năng đầy dẫy tình yêu thương và đem những con người tội lỗi ra khỏi tội lỗi và bước vào để thừa hưởng cơ nghiệp mà Đức Chúa Trời ban cho để họ có thể sống một đời sống gọi là sống đời đời ở cùng Đức Chúa Trời. Amen. Vương quốc thiên đàng là một có sự màu nhiệm. Con người có thể dùng khôn ngoan học thức của mình để có thể bước vào và có thể rằng là đức chúa trời đã mặc khải đã bày tỏ cho chúng ta để chúng ta hiểu được thiên đàng đây nhờ tất cả quý bà anh chị em chúng ta đi một thề thứ nhất là ba cổ chính nói rằng là chúng ta hãy giữ giữ đức tin và giữ được cái sự màu nhiệm của thiên đàng chúng ta đã tin và Chúa đã mặc khải cái sự màu nhiệm cho chúng ta thì hãy tin cậy và trung tín cho đến cuối cùng amen. không dễ dàng như người ngoài có thể nhận biết được thiên đàng không dễ dàng như người ngoài là họ có thể hiểu được Chúa Giêsu là cứu Chúa và không dễ dàng khi họ hiểu tất cả những cái gì thuộc về thiên đàng nhưng mà chúng ta đã hiểu nếu chúng ta lơ là nếu chúng ta không có đức tin để nhận lãnh không có đức tin để gìn giữ và chúng ta sống bằng đức tin của mình và sống bằng những cái phép lạ xảy ra mà khi những cái phép lạ xảy ra trong cuộc đời của chúng ta thì chúng ta tin được những gì của sự mầu nhiệm của thiên đàng amen một con người tự dưng đó là tệ nạn xã hội cái đùng một cái trở thành một sư trở thành một người rao giảng phúc âm một cái người bệnh tật cao ý sắp chết cái tự chữa lành một cái người què đó không có thuốc men gì hết đó là tự đứng dậy trong danh Chúa Giêsu đó là cái sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời amen cuộc đời chúng ta được biết đổi là sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời cái sự bí mật được tỏ ra bởi thánh linh của Đức Chúa Trời amen những bệnh tật được chữa lành những cái thói hư tật xấu được thanh tẩy và tất cả những cái gì của đời sống cũ của chúng ta của sự chết không còn nữa chúng ta ở trong quyền lực của sa tăng là quyền lực của sự chết là vương quốc của sự chết là vương quốc của sự tối tâm dầm thấm ở trong cái sự tối tâm trong cái sự chết đó trong bệnh tật trong sự đau khổ đó có người dầm thấm và người ta gọi là đời là bể khổ hay là địa ngục trần gian phải vậy không đó gọi là ngày xưa chúng ta dầm thấm ở trong đó nhưng mà đức chúa trời đã đem chúng ta ra khỏi và đem chúng ta vào trong vương quốc thiên đàng amen đó là một cái sự mầu nhiệm mà có người không thể hiểu nổi có nhiều anh em là những người nghiện đi vào trong hội thánh của Chúa một thời gian trở về nhà đứng nổi người cha người mẹ cũng không có tin nổi nữa tưởng rằng này nó lừa nó làm cho mình là tin nó rồi nó lừa nó lấy cô không à không tin nổi nữa à, nên cảm ơn Chúa chỉ có sự khái thị từ nơi Thánh Linh của Đức Chúa Trời thì con người mới có thể hiểu Amen, Amen. Chúa chuẩn bị sẵn cho người yêu kính Ngài Amen, Amen. À, và Chúa cũng làm cho đời sống mà của hậu thánh của Chúa thật là tuyệt vời trong à, đoạn 3 câu 9 câu 10 nói như thế này và soi sáng cho mọi người biết chương trình huyền nhiệm là gì Đức Chúa Trời đấng sáng tạo vạn vật đã giữ kiến chương trình huyền nhiệm này từ muôn thở để hiện nay nhờ hội thánh các giới lãnh đạo và thẩm quyền trên các tầng trời được biết sự khôn ngoan ngoại đường của Đức Chúa Trời. Amen. Để hiện nay nhờ hội thánh các giới lãnh đạo và thẩm quyền trên các tầng trời được biết sự khôn ngoan ngoại đường của Đức Chúa Trời. Nhờ hội thánh mà các giới lãnh đạo thẩm quyền từ các nơi trên trời nói về các thiên sứ amen các nơi trên trời là chúng ta là biết là các thiên sứ rồi cả thiên sứ ác cả thiên sứ thiện nữa để họ biết được cái sự màu nhiệm của đức chúa trời họ biết được cái sự khôn ngoan ngoại đường của đức chúa trời amen à, trong à, cô đơn cô nhất thì nói rằng là nếu mà họ biết được cái sự huyền nhiệm thì họ không thể đóng đinh chúa giêsu trên thập tự giá được amen à, bởi vì họ không biết gì hết nên họ đóng đinh Chúa Giêsu trên thập tự giá mà khi họ đóng đinh Chúa Giêsu trên thập tự giá rồi ngài đã chết và ngài đã sống lại rồi và thánh linh được đổ xuống và thánh linh mặc khải cho các sứ đồ thánh và các tiên tri của ngài họ giảng ra và nhiều người đã tin nhận Chúa bởi thánh linh của Đức Chúa Trời và hội thánh được thành lập Amen một con người tội lỗi trở thành người thánh của Đức Chúa Trời một con người nô lệ cho Satan bây giờ đứng lên đuổi quỷ Amen. Amen. Amen. Chúng ta thấy rằng là Satan không thể hiểu thấu được nhưng mà qua hội thánh họ sẽ hiểu được cái sự khôn ngoan mọi đường của Đức Chúa Trời. Amen. À, bởi vì ngày hôm nay hội thánh của Chúa là những con người được giao lại quyền. Amen. Những gì mà đã đánh mất thì Chúa Giêsu giao lại cái quyền đó cho con người để con người có thể tranh quyền Satan mà qua cuộc đời của Chúa Giêsu một tấm gương rất rõ ràng để những người tin nhận Chúa Giêsu là những người gọi là thế hệ sau đó làm gì nhìn vào tấm gương của Chúa Giêsu có thể chữa lành có thể đuổi quỷ có thể sống một đời sống đắc thắng amen, amen. đó là điều vô cùng tuyệt vời mà chúng ta đã có người khác không có nhưng mà chúng ta đã có những người thật sự tin nhận cứu Chúa Giêsu thì những người ngày hôm nay cần phải sử dụng cái ý quyền đó là quyền trên sát tăng amen. amen amen quyền bằng con của đức chúa trời cái quyền trên tội lỗi cái quyền trên ngoại chất độc cái quyền trên bệnh tật và quyền cai trị thế giới amen amen quyền là một đại sứ của đức chúa trời amen, amen. quyền của một chức thầy tế lễ nhà vua vua của các vua và chúa và các chúa nên cảm ơn chúa chúa chuẩn bị sẵn cho người yêu kính ngài mà chúng ta là những con người yêu kính Chúa Amen yêu kính Chúa là Chúa mới ban cho Chúa biết chúng ta yêu Chúa ở đây chúng ta thấy được câu từ ờ, câu số 10 câu số 11 rằng là Đức Chúa Trời đã khải thị cho chúng ta qua Đức Thánh Linh Vì Đức Thánh Linh thông suốt mọi sự ngay cả những điều sâu nhiệm của Đức Chúa Trời Vì ai biết được tư tưởng trong lòng người Ngoại trừ tâm linh của chính người ấy Cũng vậy không ai có thể biết được tư tưởng của Đức Chúa Trời Ngoại trừ thánh linh của Đức Chúa Trời Amen Ở đây nói rằng là thông linh của Đức Chúa Trời là đáng toàn chi Amen trên ngài biết tất cả mọi sự cả sự sâu nhiệm của đức chúa trời amen ngài là đấng toàn tri và ngài là đấng khải thị cho mỗi một đời sống của chúng ta amen điều mắt chưa thấy tai chưa nghe lòng chưa nghĩ đến thì đức chúa trời đã sắm sẵn cho những người yêu kính ngài amen. amen những gì đã giấu kín ngày xưa bây giờ được tỏ ra cho mỗi một chúng ta amen. amen amen và chúng ta là những người nhận lệnh tất cả những điều tốt lành bởi vì thánh linh của đức chúa trời là đấng toàn tri ngài biết tất cả mọi sự đã sự sâu nhiệm của đức chúa trời mà ngài biết tất cả và ngài biết tất cả những gì trong lòng anh chị em ngài biết anh chị em cần gì amen ngài muốn mặc khả cho anh chị em cái sự khôn ngoan nội đường của đức chúa trời ngài muốn mặc khả cho anh chị em về cái sự hiểu biết cái sự thông sáng Amen. Amen. Sự kính sợ Đức Chúa Trời không chị em? Amen. Ngài bày tỏ cho chúng ta tất cả những gì mà Ngài muốn bày tỏ. Amen. Amen. Đức Thánh Linh khải thị Đức Thánh Linh thông hiểu mọi sự Đức Thánh Linh thông hiểu cả sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời có nghĩa là trong thánh linh chúng ta sẽ có thể hiểu biết tất cả những gì thuộc về đức chúa trời mà muốn hiểu biết thì chúng ta cần phải luôn luôn có mối thông công với đức thánh linh tôi nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần về điểm nổi bật của đức thánh linh đó là sự thông công amen đó là sự thông công ngài thích trò chuyện ngài thích bài trò. amen cầu làm việc với chúng ta amen chúng ta nhiều lúc ờ, cắt dấu chúa kỹ quá bởi vì chúa quý quá mà quý hơn tất cả những gì của thế gian này không có gì sánh bằng đức thánh linh ấy nên đức chúa trời đã ban cho chúng ta giấu kỹ quá nên là bỏ trong phòng khách đóng cửa lại luôn và không có mối thông công với đức thánh linh đó là điều vô cùng thương tiếc phải không ạ à? thật sự nếu mà mình không có thánh linh là chết á phải không chỉ có thánh linh mới làm cho sống này thánh linh ban sự sống amen, xác thịt chẳng ít chi những lời ta nói với các ngươi là thần linh và sự sống Chúa Giêsu đầy dạy Đức Thánh Linh ngài nói ra là thần linh và sự sống Phaolô đầy dạy Đức Thánh Linh ông nói ra là ta nói ra là thánh linh và quyền phép amen, amen <coughs> như vậy thì đời sống của chúng ta ngày hôm nay nếu mà chúng ta không nói là sự sống là sự chết là vô cùng thương tiếc luôn thì sống nhưng mà chết chỉ có thánh linh mới làm cho chúng ta sống mà thôi amen chỉ có thánh linh là dòng sông có sự sống amen dòng sông đó chảy đâu thì nước biển trở nên ngọt có nghĩa là dòng sông đó đầy dẫy quyền năng để rồi có thể biến đổi một con người biến đổi thế giới này thế gian này cay đắng hận thù thế gian này có nhiều đau khổ nhưng mà thánh linh đến thì làm cho thế giới này ngọt ngào amen trở nên amen cảm ơn chúa tôi nói với hậu thánh của chúa rằng là tôi có thánh linh quý vị cũng có thánh linh thánh linh của tôi không lớn hơn quý vị đâu cùng một đức thánh linh thôi amen amen nhưng mà Chúa cho chúng ta mỗi người có những cái chức vụ khác nhau trong hội thánh phải tôn trọng phải trật tự bởi vì thánh linh điều hành một cách rất là trật tự amen, amen. rất là tự do amen. À, nên là cái mà mất trật tự lộn xộn á thì Chúa không có đẹp lòng chúng nào amen. À, nên chúng ta cần phải tôn trọng Đức Thánh Linh và Đức Thánh Linh thiết lập hội thánh của Chúa Đức Thánh Linh thiết lập người lãnh đạo amen. Amen. amen và Đức Thánh Linh lãnh đạo hội thánh của Chúa và à. Đức Thánh Linh ngự trong mỗi đời sống của chúng ta nên chúng ta cần gì hãy nói chuyện với Đức Thánh Linh để Thánh Linh nhận dắt để Thánh Linh bày tỏ và để Thánh Linh đồng hành trong uh, episode đoạn 1 thì nói rằng hồi đầu năm tôi cầu nguyện cho anh chị từ câu 17 đó để anh chị em có một tâm linh khôn sáng và được khải thị để nhận biết Chúa. Amen có một tâm linh khôn sáng và được khải thị bởi đức thánh linh để nhận biết chúa rồi nhận biết chính mình nhận biết cơ nghiệp giàu có vinh quang của đức chúa trời amen cái này ta nên biết rồi nên biết được cái cơ nghiệp giàu có vinh quang đức chúa trời ban cho anh chị em là thế nào thì anh chị em tự hào rằng mình là con đức chúa trời đấng rất là giàu có amen, amen. và giàu có đầy dẫy vinh quang chứ không phải giàu có như đời này có nhiều người giàu có đời này cũng có nhiều người tốt nhưng mà nhiều người giàu có đời này là hốc hách chẳng có chút vinh quang nào phải không à? à nhưng mà chúa của chúng ta giàu có vinh quang amen mà khi ngài ban cho chúng ta thì sao Ngài cung cấp mọi nhu cầu cho chúng ta trong sự giàu có vinh quang của Ngài. Amen. Amen. Ngài ban cho chúng ta cũng trong sự giàu có và vinh quang của Chúa. Tuyệt vời không? Amen. Amen. Nên nhiều lúc chúng ta nhận phép lạ cái chúng ta nấu hết da gà luôn gặp một phép lạ chúng ta cho phép lạ chúng ta nó, nó sung sướng nó long long rồi nó rất là rất là hạnh phúc rất là vui sướng đúng không ạ đó là sự vinh quang của đức chúa trời ban cho sự giàu có của chính ngài bởi vậy thì chúng ta cần phải nhận lãnh đức thánh linh amen. amen cần phải nhận lãnh đức thánh linh qua ngày lễ cuối cùng hội thánh đầu tiên họ được bắt tem trong đức thánh linh và lời hứa của đức chúa trời đã được ứng nghiệm Amen. Lời của John Baptist được ứng nghiệm, lời của Gioan được ứng nghiệm, lời của Esai cũng được ứng nghiệm Amen. và lời Chúa Giêsu nhắc nhở lại đã được ứng nghiệm rồi. Amen. Amen. amen Và Esai nói tôi rất thích đó là khi thần linh từ trên cao đổ xuống trên anh chị em, đổ xuống trên chúng ta thì sa mạc trở thành đồng ruộng phì nhiêu và đồng ruộng phì nhiêu nhớ rừng không? Amen. Amen. Amen. Oh thánh linh từ trên đổ xuống trên ai thì người đó được biến đổi, bởi vì thánh linh đấng toàn năng amen, amen. ngài là đấng toàn năng nên quyền năng của ngài đổ xuống trên ai thì cuộc đời người đó được biến đổi một phi rơ hấp tấp nóng nảy vấp phạm đủ điều amen. nhưng mà trở thành một sứ đồ vĩ đại amen, amen. bài giảng đầu tiên là ba ngàn người tin nhận chúa rồi nên thánh linh đổ xuống là không còn cái nhút nhát không còn cái sợ hãi không còn cái yếu đuối đó nữa amen, amen. À, không còn phải lặp đi lặp lại về tội lỗi của mình nữa nhưng mà trở thành một con người khác thường amen. khi thánh linh tác động trên sao lơ thì sao Sao lơ mà của Israel á, của vua làm vua đó là khi mà thánh linh động đi ông ông nói tiên tri và biến ra một người khác amen Amen. Amen. còn một sao lơ bình thường nữa, nhưng mà trở thành một vua sao lơ khác thường. Amen. Còn sao lơ bắt bớ hội thánh của Chúa thì thánh linh giáng xuống thì sao? Ông trở thành sứ đồ của Đức Chúa Trời. Amen. Amen. Một con người bắt bớ hội thánh trở thành sứ đồ của Đức Chúa Trời. Đó là điều mà chúng ta thấy rằng là quyền năng của Thánh Linh có thể biến con người là công cụ cho đức chúa trời để mở mặt của của đức chúa trời amen thánh linh của chúa rất quyền năng Paulo nói tiếp rằng là biết được quyền năng vĩ đại siêu việt mà Đức Chúa Trời đã ban cho những người tin. Amen. Và quyền năng đó đã khiến Chúa Giêsu từ kẻ chết sống lại và làm đâu hộ thánh. Amen. Amen. Quyền năng của có thân linh chúng ta đã có tất cả rồi phải không có sự khôn ngoan này cái gì nữa có cơ nghiệp của đức chúa trời vinh quang này được làm con của đức chúa trời này. phải không được chu cấp mọi sự này và quyền năng biến đổi cuộc đời của chúng ta quyền năng đó làm cho chúng ta đi ra đặt tay đến cái đau cái đau sẽ lành nhớ lại câu chuyện với một sư Chô Dương Ghi ông nói là khi ông yếu đuối nhất đó, thì có một cái người ăn xin què ăn xin đó, lết vào trong cái nơi ông cầu nguyện nó rằng ông cầu nguyện cho tôi để tôi đứng dậy ông cầu nguyện lần thứ nhất ông chẳng thấy gì hết rồi ông chạy vô phòng trong ông cầu nguyện tiếp rồi ông chạy ra ông cầu nguyện cho ông này cũng chẳng thấy gì hết đó rồi ông chạy ra vào trong phòng riêng lần thứ ba hắn cầu nguyện tha thiết với chúa ơi tại sao mà chúa đem cái người này đấy trong lúc này lúc mà con thấy con yếu đuối con khô hạn mà bây giờ chúa đem đấy bây giờ con có làm sao bây giờ cầu nguyện hai lần là không được gì hết cái lúc đó ông cảm nhận được là lửa của thánh linh đổ xuống trên ông và khi ông ông ra ông nắm tay người đó ông nhân dân chúa giêsu đỡ người đó dậy thì các xương cốt người ấy nó rất rất rất, rất chuyển động cả xương cốt kêu rắc rắc rắc rắc luôn à, và từ một người què từ thở sinh ra đi lắc em sinh đó và nhảy lên nhảy lên mà khi mà cái xương cốt người đó kêu rắc rắc thì ông la lên là một sư ông một sư giết tôi ông một sư giết tôi rồi ông một sư giết tôi rồi làm cho ba ăn ăn trộm đó. đang ăn trộm vô nhà thờ đang ăn trộm đồ trong hộp đầu thánh ba anh ăn trộm nó nghe như vậy nó một sư giết tôi là ba anh chạy chạy một hơi rồi sau đó tự nhiên nó không chạy lại xem thứ ra sao khi ba anh nó chạy lại thì thấy cái người què đó chạy khóc nhà thờ khóc ô lên ca ngợi Giêsu cảm ơn Giêsu ba anh ăn trộm đó đến quỳ gối tin nhận Chúa Giêsu và sau đó trở thành ba mục sư Hallelujah quá tuyệt quyền năng của đức thánh linh ngài là đấng toàn năng amen đấng toàn năng đó đang ở trong anh chị em đấng toàn năng đang hay là cái đã đang ở trong anh chị em anh chị em không phải là một người bình thường nữa nhưng mà người rất siêu nhiên của đức chúa trời đừng có than thở đừng có lầm bầm đừng có cái bài ca của dân Israel trong sa mạc nữa amen đừng có thách thức Chúa muốn đói thì xin Chẳng phải đói thì thách thức mô xe nó là mô xe bao đói thì xin bánh amen khát thì xin nước còn là thách thức là làm cho mô xe rất là khổ cực mà Chúa rất là giam dự vì biết bao nhiêu người chết đó. nên chúng ta học qua bài học của dân Israel trong vòng văn nên tất làm cái gì cũng quay xác thi chết đi Amen. không còn làm mầm không còn báo cáo, không thách thức không à, bắt lỗi bắt phải không tranh giành quyền lực gì hết Amen. Amen. chúng ta là người có thách linh của Đức Chúa Trời hãy làm việc theo ý muốn của Đức Chúa Trời Amen. hãy nói với thánh linh rằng là Chúa muốn con làm gì Amen. con sẵn sàng làm Amen. Amen. À, chúng ta nhớ rằng chúng ta đã nhận lời Đức Thánh Linh rồi chúng ta không có ngồi một chỗ để đi làm ăn nha phải không ạ à? đừng có ngồi một chỗ để làm ăn kiếm tiền việc vô cùng quan trọng lớn lao chức vụ vô cùng lớn lao chức vụ của cơ quan trung ương tối cao đó giao cho anh chị anh chị em hãy lên việc làm đó còn cái việc ờ, chúng ta làm đó cũng là việc phụ thôi thứ yếu chứ không phải là việc chính amen. amen vì chúng ta làm ở nhà đồng ruộng của mình cái gì đó là việc phụ đoàn việt chính là đại sứ của đức chúa trời dạ, anh em à, là thầy tế lễ nhà vua là chức phận mà đức chúa trời đã giao cho chúng ta trong hội thánh của chúng amen chúng ta cảm ơn vì ai biết được tư tưởng trong lòng người ngoại trừ tâm linh trong chính người ấy cũng không ai có thể biết được tư tưởng của đức chúa trời ngoại trừ thánh linh của đức chúa trời chúng ta tiếp nhận thần trí của chúng ta không tiếp nhận thần trí của thế gian nhưng nhận thánh linh đến từ đức chúa trời chúng ta hiểu những ân phúc của đức chúa trời ban cho mình chúng ta không tiếp nhận thần trí của thế gian nhưng nhận thánh linh từ đức chúa trời để chúng ta hiểu những Ân phúc Đức Chúa Trời ban cho mình Qua thánh linh Chúng ta hiểu được những ơn phước Mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta Amen Chúng ta có hiểu không? Hiểu cái ơn phước của Chúa ban cho không? Các ân tứ của Đức Thánh Linh Ban cho chúng ta rồi đúng không? Các ân phước mà Chúa cho chúng ta có sự cứu rỗi đó có tình yêu thương có sự tha thứ rồi hệ chúng ta cầu nguyện xin điều gì chúa nghe chúa và chúa ở trong đời sống chúng ta đó là qua thánh linh chúa chúng ta biết được cái ơn phước mà chúa ban cho chúng ta amen chúng ta biết cái ơn phước rất là nhiều phước rất là nhiều ơn chúa ban cho chúng ta mà chúng ta có xin chúa trong cậy nơi chúa chẳng hạn như ví dụ chúng ta chúng ta thiếu cái sự khôn ngoan thì nói với Chúa là xin Chúa cho con cái sự khôn ngoan phải không Amen. đúng không Amen. nếu chúng ta nói lắp bắp hay là giống như là môi xe thì sao phải mở thi thiên bốn năm ra khi tôi mở miệng thì sao như ngoài bút của văn sĩ có tài amen amen hồi trước tôi cũng lắp bắp tôi đứng trước đám đông tôi đâu có nói được đâu tôi khóc luôn tôi không có nói được nhưng mà sao khi mở kinh thánh ra thì tôi mở miệng như là ngoài bút của văn sĩ có tài văn sĩ mà họ làm thơ thì thôi rồi phải không à? thì miệng của mình để mở ra như thế đấy đó là lời của chúa nếu chúng ta thiếu cái gì thiếu quyền năng xin quyền năng thiếu ơn quyền giá xin ơn quyền giá bao nhiêu ơn mà rất là ban cho chúng ta tại sao chúng ta không xin mà nói rằng là tôi có ơn đó có nhiều người nói tôi không được ân tôi không được ân làm chứng tôi chỉ dân hiến thôi tôi làm thư ký thôi chứ tôi không có được ân làm chứng còn chú nói là ai ăn bánh uống chén này thì sao phải rao giảng sự chết của ta cho đến lúc ta đấy luôn à như vậy tất cả ai cũng phải làm chứng hết á nếu không được ơn nếu không biết nói thì họ amen, amen. chứ chúa xin giàu ơn phước chúng ta biết được những cái ơn lành mà Chúa làm cho chúng ta thì chúng ta thiếu cái gì cứ xin đi đừng cứ cho ngày xưa là tôi thích cái ơn tứ chữa lành đó tìm hoài đâu không ra cho đến khi gặp một sư hiệp ông ông là anh phải được bắt em thánh linh thôi chứ còn không bắt em lên anh không nhận được đâu ờ, phải tìm bắt em lên tôi khao các bắt em lên ờ, đấy cô nguyện ở nhà không được phải đi sài gòn đó đến khao khát đến mức độ rồi khi mà được bắt tay nó lên rầu cầu nguyện đặt ra chữa lành sướng quá rồi chữa lành chữa lành rồi chữa lành cứ mừng rồi đến gì nữa chúa ơi cho con ân làm phép lại để bắt đầu đủ quỷ đường mù được thấy chúng ta nhớ mấy người mù được thấy mà bà mẹ của chị Viễn nhớ không mà trong trong bà đã mù tám hai tuổi rồi cầu nguyện là nó chứ không thấy không bỏ câu câu nguyện con thứ hai thấy luôn và ra vườn nhổ cỏ luôn làm em mà biết bao nhiêu người người mù một con rồi cận thị đủ mọi điều nhất là con của một sự hiệp bây giờ đến như cho đến bây giờ vẫn còn sờ sờ đâu nhổ nước miếng sức vô mắt chữa lành ngay amen, tuyệt vời quá à, amen. rồi mấy chị em của mình là tuổi quỷ rồi tưng mừng khó lửa quá chừng đó là những cái ân nằm mà đức chúa trời ban cho chúng ta qua thánh linh chúng ta mới hiểu được cái ân phúc đó amen này hãy tiếp tục làm đi chứ đừng có ngưng ngưng là nó hụt nghề đó gương mà không mài là coi như nó cuồng luôn á amen. amen tiếp tục làm chứng cô mai nè cô lệ nè mấy cô ở đây là mấy cô cô xử là trước là chứng tưng bừng trong đặt tay chữa lành người quê có thể tính vậy mà nhưng mà bây giờ trở thành một người những lúc thế gian đồng hóa rồi phải không nếu chúng ta không còn siêu nhiên nữa là bị thế gian đồng hóa rồi đó trở thành một người tự nhiên như họ là là thấy là bình thường như họ là là bị thế gian đồng hóa rồi người của đức cái đời là siêu nhiên làm những công việc siêu nhiên chứ không phải là những công việc bình thường amen bằng những phép lạ dấu kỳ cảm ơn chúa sự dạy dỗ bởi đức thánh linh chúng ta không tiếp nhận thần trí thế gian nhưng nhận thần trí đến từ đức chúa trời để chúng ta hiểu những ân phúc của đức chúa trời ban cho mình chúng tôi truyền giảng không phải bằng lời nói khôn ngoan của loài người dạy dỗ nhưng mà do thánh linh dạy dỗ amen, amen. giải thích những vấn đề thiên liêng cho người thuộc linh à, ông nói là ông dạy dỗ những gì mà thánh linh dạy dỗ ông truyền giảng những gì thánh linh dạy nữa amen, amen. tôi cũng vậy thôi à, mỗi buổi chủ nhật là chúa thánh linh ơi ngài biết dân sự của chúa cần gì và ngài bày tỏ cho con để ngài nổi qua con amen, amen. giảng những gì mà thánh linh bày tỏ chứ không phải giảng những gì mà mình ra kế hoạch không phải là khôn ngoan khéo léo của chính mình nhưng mà bởi thánh linh bài họ amen nên những người mục sư mà gọi là mục sư ngũ tuần nữa họ trước khi họ giảng đã thánh linh bày tỏ cho tôi amen, thánh linh bày tỏ cho tôi chứ không phải là học viên đạo pháp biết cách giảng rồi là phận bài mà giảng không phải là như thế đó là giảng theo sự không ngoan của loài người nhưng mà giảng theo thánh linh bày tỏ amen. và điều gì nữa đức thánh linh dạy dỗ à, chúng tôi truyền giảng không phải bằng lời nói khôn ngoan do loài người dạy dỗ nhưng do đức thánh linh dạy dỗ giải thích những vấn đề thiên liêng cho người thuộc linh amen. giải thích những vấn đề thiên liêng cho người thuộc linh tôi không thể dùng cái sự khôn ngoan của mình để giải thích cho quý bà anh chị em nhưng mà giải thích có nghĩa là dùng lời của đức chúa trời à. để giải thích lời của đức chúa dạ. trời amen dùng lời của đức chúa trời để giải thích lời của đức chúa trời không thể dùng cái khôn ngoan của lời người để giải thích lời của đức chúa trời nên những gì khúc mắc những gì bí mật những gì không hiểu là chính chúng ta hãy đến với ngày đấng mà toàn tri đó là đức thánh linh không biết mọi sự cả sự sâu nhiệm của đức chúa trời ngài chính là tác giả của kinh thánh hãy đến với ngài để xin giải thích cho con những vấn đề thuộc linh. amen chúng ta không nên giải thích những gì thuộc về xác thịt của con người và sự khôn ngoan của loài người và chúng ta có tâm trí của Chúa cứu thế vì ai biết được tâm trí của Chúa ai có thể cố gắng cho ngài nhưng chúng ta có tâm trí của Chúa cứu thế amen chúng ta có tâm trí của Chúa tôi thầy amen hãy đồng có tâm trí như Chúa Giêsu đã có amen amen khi chúng ta tiếp nhận Chúa Giêsu chúng ta có tâm trí của Chúa Giêsu và cái ý tưởng của ngài sẽ đến trên đời sống của chúng ta chúng ta là em của Chúa Giêsu Chúa Giêsu được đầy dạy Đức Thánh Linh còn chúng ta được bắt tên trong Đức Thánh Linh amen và Thánh Linh dẫn dắt Chúa Giêsu thế nào thì Thánh Linh chúng sẽ dẫn dắt cuộc đời chúng ta theo ấy để chúng ta có thể thành công trong chức vụ của mình amen và chúng ta cần phải có tâm trí của Chúa Giêsu trong tâm trí của chúng ta tâm trí của chúng ta trong Esai năm đó rằng là hãy bỏ những cái ý tưởng gian ác của các ngươi à, hãy ăn năn đi bởi vì trời cao hơn đất bao nhiêu thì ý tưởng của ta cao hơn ý tưởng của các người bao nhiêu đường lối của ta cao hơn đường lối của các người bao nhiêu tâm trí của chúng ta là hư không ý tưởng của chúng ta là hư không chúng ta nói như vậy amen nên chúng ta hãy có tâm trí của chúa cứu thế amen mà muốn có tâm trí của chúa cứu thế thì hãy đọc cuốn sách tin lành amen hãy đọc cuốn sách tin lành hãy thấy được chúa giêsu sống như thế nào thấy được chúa giêsu truyền giảng như thế nào các cách đặt ra chữa lành như thế nào phải vậy không và tôi nói với quý vị rất đơn giản chúng ta không có rừng ra nhưng mà rất đơn giản có nghĩa là Chúa Giêsu sinh ra bởi Đức Thánh Linh ngài đầy dẫy Đức Thánh Linh ngài luôn luôn nhờ cậy Thánh Linh trong mọi sự dù lời nói việc làm hay hành động đều nhờ cậy Thánh Linh tới nỗi chết và sống lại cũng bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời Amen nên chúng ta à. muốn giống như Chúa Giêsu thì chúng ta hãy nhờ cậy thánh linh của Chúa và Ngài chính bày tỏ cho chúng ta ừ. Amen muốn được muốn biết được ý muốn của Đức Chúa Trời bởi vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh thì quá nhiều ý muốn phải vậy không Ngài muốn chúng ta thắng này, Ngài muốn chúng ta kết quả, Ngài muốn chúng ta thành công, Ngài muốn chúng ta truyền giáo, Ngài muốn chúng ta chữa lành, Ngài muốn chúng ta học kinh thánh, Ngài muốn chúng ta cầu nguyện. Wow, quá nhiều nếu mà chúng ta lấy sách vở ra thì muốn của chúa một dọc rồi chúng ta không biết viết cả cuốn sách đó như vậy thì nhiều quá chúng ta biết đâu có làm sể đâu cuộc đời của chúng ta còn bao nhiêu năm nữa đâu có làm hết được bây giờ chỉ có điều là nhờ cải thánh linh của Chúa Chúa dẫn vào chỗ nào đi chỗ ấy Amen Chúa dẫn vào lĩnh vực nào chúng ta làm theo lĩnh vực đấy chứ không chúng ta không làm hết cho thánh được đâu Amen nên chỉ có thánh linh của Chúa là đấng toàn năng toàn tri toàn tài ngài đang ở trong đời sống của chúng ta amen ngài sẽ tu làm việc của chúng ta ngài bắt khải cho chúng ta ngài ban sự khôn ngoan cho chúng ta ngài dẫn dắt cuộc đời của chúng ta ngài làm cho chúng ta trở thành những người vĩ đại cho đức chúa trời amen chỉ có thánh linh thánh linh và thánh linh và chúng ta đã nhận lãnh rồi lâu nay chúng ta cũng hiểu rất là nhiều về đức thánh linh so với nhiều hồ thánh khác người ta không biết về đức thánh rồi ta biết chỉ biết văn tự thôi chỉ biết là có đức thánh linh thôi họ không biết được cái sự vận hành của đức thánh linh là thế nào đức thánh linh phát ra sao họ không biết à, đức thánh linh ban công thức như thế nào họ không biết đức thánh linh là phép là họ không biết chúng ta đã biết cũng rất nhiều rồi nhưng mà chúng ta cần nói với chúa rằng những cái gì kiến giáo những cái gì sâu diện quyền bí chưa bày tỏ cho con xin chúa bày tỏ Amen. Amen. Sau này quý bà anh chị em chúng ta sẽ trở thành những giáo sư, những sứ đồ, những mục sư, những nhà truyền giảng. Phải vậy không? Chứ không phải là làm trẻ con nữa. Làm trẻ con có nghĩa là mỗi chủ nhật rồi lúc dạy dỗ mục sư phải dạy cho mình cho mình ăn phải vậy không nhưng mà sau này mình phải cho người khác ăn amen amen mà muốn cho người khác ăn thì sao phải đúng món ăn mà đúng khẩu vị giống như chúa nói một người quản gia trung thành trung tin được cắt đặt để mà lo cho gia nhân của mình thì sao phải cho đồ ăn đúng giờ đúng món ăn đúng cái khẩu vị của nó nó mới lớn được amen à, nên chúng ta hãy tập tành có một vài con chiên trong gia đình của mình hãy tập tành dạy dỗ cho con cháu của mình amen dạy dỗ cho con cháu của mình lời của đức chúa trời và suy gẫm hãy nói với đức thánh linh con muốn dạy tối nay dạy cho con của con là trong gia đình của con lời này là câu này nè xin thánh linh dạy dỗ cho con để rồi con không phải lặp đi lặp lại theo cái cách của người khác cái trường thần học này nó dạy như thế này rồi những học về sinh viên nó về học thánh của mình giảng y như vậy mà giảng thiếu không giảng đủ bởi vì nghe thì đâu có đủ đâu bởi vậy không À, bởi vì lý do bận quá rồi không có nghiên cứu không có thêm tên không có sáng tạo gì hết thì cứ giảng như thế giảng theo trường nó giảng giảng giảng giảng giảng như vậy thì lập khuôn cho đến bây giờ cho đến bây giờ nhiều hậu thánh của chúa vẫn chết liệm vẫn không có quyền năng gì xảy ra cũng không có thánh linh của đức chúa trời vận hành cũng không có thánh linh của chúa lãnh đạo nữa bởi vì cái cái cái cái cái, thằng học đó nó, nó từ xưa cách đây mấy ngàn năm ngàn mấy trăm năm hay là mấy trăm năm trước bây giờ vẫn còn giữ như vậy và không có chút sáng tạo nào cả bởi vì những người lãnh đạo không chịu tìm lương sáng tạo không nhờ cải thánh linh của đức chúa trời để thánh linh của đức chúa trời chỉ dẫn và cứ nhận cái gì cái ban ra cái đó thôi mà ban ra không có đủ nên chúng ta phải là những con người sáng tạo phải là những người nghiên cứu phải là những người suy ngẫm đời của đức chúa trời để rồi chúng ta giảng ra là mới không có đụng hàng amen amen amen amen và thánh chúng ta cùng nhau đứng lên có ba điều mà chúng ta ở đây đó là sự khôn ngoan quyền bí của đức chúa trời thứ hai là đức thánh linh khải thị và thứ ba là nhận lãnh đức thánh linh đây là ba điều mà chúng ta cần thiết để chúng ta có thể